môi anh về phải chăng rằng vì phương kia giới ướt mình hay bởi nhung nhớ vì yêu ai kia quá dại khờ thế nên giờ anh bước đi giữa những nỗi đau ngày mình yêu nhau em đã từng hứa những gì cỡ sao giờ em quên đi lời hứa đó vì mình anh lê đôi chân đi qua góc phố ngay người ngồi bàn giao anh qua góc phố ngày nào chẳng lòng khi bao ký ức xưa quay về đây đã có bao giờ trong tim em tồn tại anh chưa vậy cớ sao người vội bằng trái lời bạn trao anh niềm tin để trái tim này đang từng ngày yêu em như thế đến phút sau cuối em lại nói ra lời chia tay tình yêu bây giờ sao mong manh thừa lan mới bay ngọn gió vô tình sẽ đem mây đem vùng trời khác để núi ở lại dõi theo mây và rồi ôm đau anh là núi ấy còn em như em bầu trời đêm xin mơ rằng kính nói anh về phải chăng là vì phương kia rơi ướt mình hay bởi nhung nhớ vì yêu ai kia quá dại khờ thế nên giờ anh bước đi giữa những nỗi đau ngày mình yêu nhau em đã từng hứa những gì cỡ sao giờ em quên đi lời hứa đó vì mình anh lê đôi chân đi qua góc phố ngày nào lòng khi bao ký ức xưa quay về đây đã có bao giờ trong tim em tồn tại anh chưa vậy cớ sao người ngồi bàn trao anh niềm tin để trái tim này đang từng ngày yêu em như thế đến phút sau cuối em lại nói ra lời chia tay tình yêu bây giờ sao mong manh thừa lan mây bay mòn gió vô tình sẽ đem mây đen vùng trời khác để núi ơi lại dõi rồi ôm đau anh là núi ấy còn em như áng mây vỡ